wow. gái mại dâm sorry gái mại dâm hay vậy nhiều hay không thì cái này mình cũng không, không quan tâm mấy vì lúc nãy mình vừa bật game lên ấy thấy nó update một số thành phần nó cũng rất là hay cho anh em có thể chơi đúng không? channel. cả đi anh chơi chế độ solo à nó vẫn góc nhìn thứ ba khi nào lên xe mới chuẩn được không chính nhất đây thế là đợt tuần tới thì nó cũng có thể có nhiều cái đáng ngại cái tình trạng mà cái game của nó chỉ bị lát ấy lát lát nó lát ấy là nó sẽ cập nhật theo nó lát nó chuẩn bị sẽ cập nhật cái gì đó như đợt vừa rồi tác xuyên vào bên ngoài này bút đồ nằm trước mặt đây Umaza vào cái khu này như mình thử thử thử thử thử lấy đồ ở khu vực này nhé, dạ xem nó có cái đồ gì nhiều trong khu này có con rồng có nhiều đồ hay không ta có tính này sẽ up lên uh, kênh youtube bên kia có hướng này Đấy, vậy kia ít đồ vậy tưởng cái khu này có nhiều đồ cái này khá khá là đầu tiên một chín năm, có nghĩa là cái cái card màn hình của bạn chuyên về chơi game ấy thì nó sẽ tối ưu cho chúng ta về cái vấn đề mà chơi game còn cái card đồ họa card màn hình chúng ta để chuyên về làm đồ họa ấy về làm kiến trúc ấy thì nó sẽ chuyên về làm đồ họa cái card màn hình chơi game là nó nó sẽ xử lý cái giải mã cái thuật toán của game còn lại cái card màn hình mà nó chuyên về đồ họa mà nó chuyên vé viết là nó là cái cặp màn hình nó chuyên để sản xuất ra cái tựa game đó và nó sản xuất ra một cái vật gì đó à không phải vật mà nó sản xuất ra mà nó vẽ ra cái cái cái cái nền tảng đó đó thì đó là cái cặp màn hình nó chuyên về về về cái một thằng là nó để sản xuất và một thằng là nó để giải mã các bạn hiểu thế là được đó một thằng cạc màn hình nó chuyên để để giải mã ví dụ như giải mã game như hạn đó còn một thằng nó chuyên về để để sản xuất có nghĩa là nó vẽ ra nó thì đó là gọi là cái cạc màn hình nó chuyên vẽ được dạ nó chuyên vẽ nó chuyên để để, để sản xuất à, nó chuyên để để để tạo được dạ để tạo ra cái cái sản phẩm ví dụ như tạo ra kiến trúc uh, à, 3D chẳng hạn hoặc là vẽ thiết kế chẳng hạn đó hoặc là lập trình game chẳng hạn đó là các cạc màn hình nó chuyên về về game dạ, à, về về về về đồ họa có game là nó chỉ yếu là nó chuyên về cái giải mã thôi các bạn nó giải mã cái cái cái thuật toán của của game đấy còn còn một một cái cạc màn hình đó nữa đó là cả màn hình uh, ngược lại đó là cả màn hình đồ họa nó sẽ là cả màn hình nó chuyên về để sản xuất thì dạ sản xuất là nó vẽ nó, nó có ưu điểm nó khác nhau ờ, như vậy nhiều nhiều anh em không hiểu tức là hết 40 nghìn bốn mươi nghìn quên gì không đâu cô cô hai tờ đi kèm với cái ảnh ở ngoài kia cái ảnh ở ngoài kia đó cái ảnh ở ngoài kia xong bên này thôi vậy rồi chật bò thôi đã bảo là bo về góc gần K98 Nhìn xa đúng chỗ K98 thế nhờ Vào gần là không phải chơi trên bản giả lập khiêm tốn quá nó được bốn kim xăng à cái kép mờ đó Wow mại dâm sorry gái mại dâm hay vậy các bạn tại sao các bạn hỏi mình có một số bạn hỏi mình thắc mắc là tại sao livestream đều vì là livestream livestream game không phải nghề chính của mình các bạn ạ nếu mà là nghề chính của mình ấy mình sẽ livestream đều cả ngày luôn vì livestream ờ, game nó không mang về cho mình nhiều tiền được đó ví dụ thế chẳng cái gì mình cũng phải đánh vào tiền hết nó chỉ là một cái gì đó sở thích chẳng hạn kép mờ đó nhìn là bắn là biết mà cái gì cái video gì một trăm viên đạn qua wow, bên kia bên kia còn mấy thằng Việt Nam và mấy thằng nước ngoài nữa nó chạy kìa ba thằng con chơi chỗ này bị hỏng thế nhở bên phía bên này là clear rồi cái đằng sau cái hướng mình còn một thằng Việt Nam và một thằng nước ngoài thực mình không có thông tin mình không có thông tin luôn ấy. à thấy wow viên không trúng đầu nhưng mà ơ ôi rồi thằng này đánh khó vậy bắn mấy viên rồi mà không trúng kìa dạo này bắn à, bắn cái à, cái snip nó khó quá ok trận top một có vẻ gay cấn đây và đó tên kia mà nó cũng nó cũng đánh nó cũng hơi bị xử lý nó không được tốt nếu mà mình bắn kể ra nếu mà mình bắn mấy quả mà như thế mà không trúng ấy, thì nó có thể là nó bị tỉa rồi nhưng mà dù sao thì kết quả vẫn là vẫn là quyết định rồi được dạng thắng hay thua thì chiến thuật hay là cách bắn này là giành được số 1 thì nó tốt rồi được dạng đó ok anh em